nhưng khi đạt đến nhiệt độ 300 á, thì nó cũng sẽ khóa ga rất là bất tiện thì qua đó shop chúng tôi có gắn thêm một cái loại công tắc rang giúp cho các bạn có thể rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao á, được thoải mái không sợ bị khống chế cái à, <coughs> nhiệt độ nữa có một số bếp thì nó có sẵn cái nút 3 giây này á, thì shop sẽ tích hợp cái nút 3 giây đó vào ở đây bạn nào mà có nhu cầu sử dụng cái tính năng rang đó công tắc rang á, thì có thể liên hệ đến shop qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook ở tính năng là khóa ga khi tắt lửa thì nó sẽ nhờ vào que cảm biến này giống như cái đầu mỏ hàng nè thì khi mà ngọn lửa tắt đi không làm nóng nó đốt trực tiếp lên nó thì nó sẽ khóa ga chỉ sau 5 đến 7 giây <coughs> Bây giờ ở vị trí số 1 thì đây là một số bếp có những cái mức giá à, phù hợp ở trên đây có những cái mức giá theo bếp đây thì à, các bạn quan tâm hay là mình đã lựa chọn cho mình được à, cái à, bếp nào mình ưng ý phù hợp với mức giá các bạn muốn chọn á thì mình có thể chụp ngay cái vị trí màn hình con đó các bạn có thể gửi kèm vào à, Zalo ở ờ, cái hình ảnh đó và cái mã số này 6 số series của cái dòng bếp mà các bạn chọn á để nhân viên chúng tôi có thể gửi hình chi tiết cho các bạn xem qua số điện thoại là 0909 306 149 ở vị trí số 2 đây là dòng bếp ờ, mặt men chống xước năm 2017 bếp này thì tôi sẽ tặng kèm thêm một cặp kiền dự phòng và cũng đã được gắn công tắc rang này ở vị trí số 3 cũng là dòng bếp được sản xuất vào năm 2017 mặt men chống xước giá thì nó chỉ một triệu rưỡi thôi lý do là ở cái mặt này nó đã bị ố đây nên nó còn ở lại cái giá một triệu rưỡi và cũng đã được gắn công tắc rang Tiếp theo ở vị trí số 4 cũng đã được gắn công tắc rang và có mặt men chống xước giá 1 triệu 6 Tiếp theo ở vị trí số 5 đây là dòng bếp có mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu 3 Ở vị trí số 6 này thì bếp này được sản xuất vào năm 2019 giá 2 triệu 9 cũng sẽ được tặng kèm thêm một cặp kiềng dự phòng và cũng đã được gắn cái công tắc rang rồi nè Tiếp theo ở vị trí số 7 ờ, đây là dòng bếp Paloma mặt men chống xước giá 2 triệu tiếp theo ở vị trí số 8 cũng là dòng bếp Paloma đây, đây là những dòng bếp có nút nhấn <coughs> tiếp theo ở vị trí số 9 cũng là dòng bếp Paloma mặt men chống xước giá 2 triệu 2 ở vị trí số 11 thì đây là dòng bếp Rinnai có nút xoay mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu 3 ở vị trí số 12 mặt men chống xước giá 1 triệu 9 tiếp theo tôi sẽ giới thiệu thêm qua một số dòng bếp ga âm từ âm và một số bếp full ờ, chức năng có mặt kính cường lực thì đây là ở vị trí số 13 đây là hàng dùng nước bếp ga âm mặt men chống xước được sản xuất vào tháng 8 năm 2019. Tiếp theo ở vị trí số 14, bếp ga âm mặt kính cường lực màu đen tràn viền hiệu Rinnai. Thì đây nó sẽ có những cái chức năng của nó ở bếp nướng đây, nướng tự động theo loại thực phẩm, hẹn giờ nướng. Ở bếp bên trái thì nó sẽ có thêm tính năng là nấu nước, hâm và chọn nhiệt độ chiên. Ở bếp bên trong thì nó sẽ có tính năng nấu cơm và nấu cháo Bếp này thì nó sẽ được hẹn giờ cho cả ba bếp nấu và một bếp nướng. Những cái nút tròn ở đây là những cái công tắc tắt và mở bếp cho từng bếp đây. Còn nút tròn nhỏ ở phía trên này á là cái ờ, công tắc nguồn. Ở vị trí số 15 cũng là dòng bếp men, mặt men chống xước. Đây là hàng trưng bày được sản xuất vào tháng 9 năm 2019. tiếp theo đây là dòng bếp từ âm hiệu là Toshiba thì nó cũng sẽ có những cái chức năng nấu ờ, cho bếp bên phải bên trái và ở giữa là bếp nướng ừ. giờ tôi sẽ đến với một số dòng ờ, bếp kính full chức năng thì đây là ở vị trí số 17 này là dòng bếp kính cường lực viền của nó bằng inox thì bếp này á đặc biệt hơn là nó sẽ có nồi đặt lên nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng bếp nó sẽ có những cái chức năng của bếp nướng là nướng tự động theo loại thực phẩm và nút điều chỉnh ngọn lửa nướng theo loại thực phẩm đó cái nút điều chỉnh ngọn lửa nướng cũng là nút điện tử bếp thì nó cũng sẽ có hẹn giờ nướng ở bếp bên phải thì nó sẽ có chọn nhiệt độ chiên nấu nước hâm và chế nút 3 giây chọn cái chế độ rang còn ở bếp bên trái thì nó sẽ có nấu cơm và nấu cháo hẹn giờ nấu thì bếp này nó chỉ có hẹn giờ nấu cho một bếp thôi tiếp theo ở vị trí số 19 đây là dòng bếp Paloma thì bếp này nó sẽ được hẹn giờ nấu ờ, cho cả hai bếp và hẹn giờ nướng thì nó sẽ dự sử dụng chung một cái màn hình hiển thị ở đây ở trên đây thì nó sẽ có cái ờ, hình mô phỏng của bếp nè các bạn nhấn vào biểu tượng đồng hồ thì nó sẽ sáng đèn lên ở vị trí bếp nào thì nó sẽ hẹn giờ cho bếp bên đó thì nó cũng sẽ có những cái chức năng nấu ờ, nướng như những cái dòng bếp khác <coughs> tiếp theo ở vị trí số 21 thì đây là dòng bếp ờ, Rinnai mặt kính cường lực cũng có kiềng và nắp che đầu chia lửa và nắp khói đều là inox thì bếp này nó cũng có những cái chức năng nấu nướng như những dòng bếp khác hẹn giờ nấu hẹn giờ nướng nướng thì một tầng lửa thôi tiếp theo đến việc vị trí số 20 bếp này được sản xuất vào năm 2000 2016 ờ, thì bếp này nó sẽ cao cấp hơn những dòng bếp khác thì nó sẽ được cái hẹn giờ cho cả hai bếp sử dụng riêng cái ờ, màn hình hiển thị đây ở bếp bên phải của tôi thì nó sẽ có thêm tính năng là nấu cơm và nấu nước chọn ờ, nhiệt độ chiên hẹn giờ nấu ở bếp bên trái này thì nó cũng hẹn giờ nấu và chế độ nấu ờ, chọn nhiệt độ chiên chế độ rang nút 3 giây còn ở bếp nướng á, thì nó sẽ có thêm tính năng là nướng tự động theo loại thực phẩm cá khô phi lê mực một nắng ứng với nó sẽ là có cái nút điều chỉnh cái ngọn lửa nướng tự động theo loại thực phẩm này còn cái nút điều chỉnh ngọn lửa nướng cũng là nút điện tử ở phía bên đây là cái, cái nướng theo cái loại đồ nướng thì nó sẽ có nướng à, nướng à, cá khô nướng cá cá nướng cá nướng à, bánh mì và à, hâm nóng vào bộ hẹn giờ thì hẹn giờ ở bên à, nút bên đây á, thì nó chỉ có tối đa được 12 phút còn cái thời gian mà hẹn giờ tự động của nó thì nó sẽ được tối đa được 15 phút bếp này cũng có mặt kính cường lực viền cũng nó bằng inox này tiếp theo ở vị trí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 bạn nào mà đã tìm hiểu nhiều về những dòng bếp nội địa Nhật á, thì mình có thể nhìn qua được cái mặt trước này để xác định được bếp nào thì bếp này nó sẽ có hẹn giờ cho cả hai bếp nấu nè đây bếp bên à, trái bếp bên phải sử dụng chung một cái màn hình hẹn giờ còn ở bên à, bếp à, bên trái này thì nó sẽ có chế độ nấu cơm và nấu cháo còn ở bếp bên phải của tôi thì nó sẽ có thêm tính năng là chọn nhiệt độ chiên chế độ nấu nước hâm và nút 3 giây chế độ rang ở bếp nướng thì nó sẽ là hẹn giờ nướng và nướng hai tầng lửa bếp này cũng có mặt mặt kính cường lực tiếp theo thì tôi sẽ đến với một số dòng à, bếp ga bếp từ âm thì ở vị trí số 22 này thì đây là dòng bếp từ âm hiệu à, National ừ. thì bạn nào mà ưng ý với những cái mẫu bếp từ mà mình muốn chọn á và đây là những cái mức giá phù hợp nhất nhưng nó vẫn chưa được vệ sinh để mà đưa ra được cái giá ờ, hợp lý cho các bạn các bạn nào muốn vệ sinh thì ờ, có thể liên hệ đến shop thì mình sẽ được cộng thêm cái phí vệ sinh vào ừ. bếp thì sẽ có bảo hành và trước khi giao thì cũng sẽ làm một cái clip test để ờ, cho khách xem những cái tính năng của nó thì những dòng bếp từ có cái công suất trên 2.000W á, thì nó sử dụng nguồn điện là 200V ta có thể sử dụng nguồn điện 220 của mình ở nhà đều sử dụng được còn những bếp mà có công suất dưới 2000W thì nó chỉ sử dụng nguồn điện là 100V thôi nên khi sử dụng thì các bạn nên sử dụng những cục ổn áp hoặc là biến áp có cái công suất tương đương còn về dây dẫn á, thì nó sẽ đi dây dẫn từ 4 chấm cho đến 7 chấm để đảm bảo được cái công suất nấu thì để trở lại với video clip chính của ngày hôm nay á thì tôi sẽ giới thiệu qua một cái dòng à, Paloma này màu đen là 800F nội thất của nó đây để à, test giao cho khách thì bếp này thì đã có khách lấy nên à, tôi cũng sẽ làm một cái clip test cho khách xem trực tiếp thì bạn nào mà ưng ý với cái mẫu này á thì có thể liên hệ đến shop chúng tôi qua số điện thoại là 0909 306 306 149 để nhân viên có thể ờ, tư vấn và hỗ trợ thêm cho các bạn các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook đều được đợi chút chị đợi, đợi chút có gì không? Ờ, đúng rồi đợi chút đi em bếp này có mặt sơn tĩnh điện của nó đây một triệu tư đây là ngoại thất của bếp những lỗ lớn ở phía sau này thì tôi cũng đã che lưới lại rồi để tránh chuột vào bên trong cắn phá dây điện những lỗ lớn ở đây thì tôi cũng sẽ che lại để tránh chuột nó chui vào sẽ cắn phá dây điện này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 mình sẽ cắm trực tiếp vào ổ điện để sử dụng ờ, thay cho pin đây các bạn cắm vô nhưng khi mà các bạn sử dụng nguồn 3V này á thì cúp điện thì mình ờ, lại không sử dụng được bếp thì để khắc phục luôn cái vấn đề đó thì shop sẽ tặng kèm thêm cho các bạn một cặp pin theo bếp về một cặp pin theo bếp về để các bạn sử dụng khi cúp điện thì các bạn ờ, về mình sẽ gắn trực tiếp vào cái hộp pin này sử dụng song song cùng lúc hai thứ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 <coughs> thì đối với dòng bếp này á, nó chỉ chịu ở cái que cảm biến này lên đến hai trăm rưỡi thì nó sẽ khóa ga nè thì nó cũng là rất là bất tiện cho chúng ta khi mà rang hoặc là nấu những món có nhiệt độ cao á, thì nó sẽ bị thường xuyên tắt lửa nên à, sếp chúng tôi á, có gắn thêm một cái loại công tắc rang giúp cho các bạn có thể rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị khống chế nhiệt độ nữa thì khi các bạn có muốn gắn cái công tắc rang đó thì có thể liên hệ đến shop qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook để được nhân viên chúng tôi tư vấn và hỗ trợ thêm nếu các bạn gắn thì shop sẽ gắn à, một cái công tắc ở phía ờ, mặt bên à, bên này sẽ khoan lỗ bắt một cái công tắc vào đây còn có một số bếp á, nó có tích hợp thêm cái tính năng rang á có nút 3 dây rang ở trên bếp phải hoặc bếp trái này á thì shop sẽ tích hợp vào cái nút rang đó thì các bạn sử dụng thì mình sẽ đè giữ nút rang đó 3 giây để nó sáng đèn lên thì khi sáng đèn nó sẽ kích hoạt cái que cảm biến ở bếp bên đó lên ở nhiệt độ cao nhất không sợ bị khống chế nhiệt độ nữa khi các bạn không sử dụng bếp ờ, không sử dụng cái tính năng rang đó nữa thì các bạn có thể nhấn vào cái nút thêm một lần nữa thì nó sẽ tắt cái tính năng rang đó và bếp nó sẽ trở lại cái trạng thái hoạt động bình thường